hoa đạo cầu xin cho các thiền tinh khỏi bình hoàng đưa mình về người trong gia quyến cả thảy sa thứ sa thứ hình thai chúng con thành kính tri ân đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con chúng con thành kính tri ân ngài yang kin chi kusala kam mang katapang kiri yang mamakaye na wa cha mana sa ti ta se su ka tang ka tang ye san ta san ni yo an ti ye cha san ta a san ni yo ka tăng buồn nhớ phá lăng mây hăng sắp bề bà kỳ phá hoàn tư tê dễ Tang các tăng su vi đi tăng đinh năng buồn nhớ phá lăng mắt già ye cha tam thana cha nan ti de wa gan to ni we da yung sam pe lo kam hi ye san ta di wan ta ha ra he tu ka ma yun yang po cha nang sam pe la van tu ma ma je ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên điều là phương bao vững bền có thể tiêm chúng độ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là Phần trời vô tướng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt có người làm phước được lại đêm hồi hướng hiện ngay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hướng đường phước quý chúng sanh thế giới tội thực sinh an mạng trường xin thu phước báo cung dường thành thực phẩm mùi hương thọ lòng chữ thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều lộng vương thần lực có nhiều lòng sinh hoan hỷ phương điều chúng con ô trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thù đánh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh nguyện cầu tam bảo từ hàng độ nguyện thoát ba tai nước lửa bình nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết nguyện cho nhân loại ráng tu hành nguyện trình tam học giới định tệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ. Nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc hành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kể liền kiếp sau, nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Y đăng nô nha ti năng hồ tước suki ta hồn tước nhà tát vô y đằng nô nhà tỳ nặng hồ tước kích tà hồn tước nhà tạ dù y đằng nô nhà tỳ nặng hộ tước sức kích tà hồn tước nhà tạ dù do sự phước báo mà chúng con làm đây xin hồi hướng đến thân bằng nguyễn thuộc đạo qua vạn cầu cho mong các vị ấy hằng được sự ý đăng quát tâm mê punyam asa quát và quảng mà chúng con để trong làm đây pháp chuyên lành để giữ khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm vi tâm hướng mật con đã tạo dân đến chư tôn đức tâm con kính dân đến ngài trị đức quý sư quý bà quý cô tư nữ thầy kinh nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành con kính dân quả phước này đến chư thiên ngựa mười muôn triệu thế giới xa bà vua trời đế thích diêm vương xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước bảo thanh cao này con kính chư phước này đến đạo tràng Nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gautama. Y đằng nô punyan nipan nasapat chayo tướng do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn xa thức xa thức lành thai giờ lễ vái tam bảo đã hoàn mãn con kính tri ân ngài trí đức quý sư quý bà quý cô tư nữ con kính tri ân đạo đàn Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Dạ thưa hôm nay là ngày học vi diệu pháp với thầy Trinh con chưa có thấy thầy vào à, mời đạo tràng đợi chút xíu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sankhaya. Dạ, à, kính mời chị Châu post bài để cho mình đọc trước ạ. Dạ chưa có thấy thầy vào thưa chị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. À, cảm ơn Tina cho biết nghe được âm thanh rõ. Cảm ơn cô Châu. Cảm ơn cô Nhung. À, thầy đã vào rồi. Nắc mô bút tha giá, nắc mô tham ma giá, nắc mô sang kha giá. Bây giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp với thầy kinh. Con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nắc mô tha sa pha ga wa tu arahato samma sambuddhasa. Nắc mô tha sa pha ga wa tu arahato samma sambuddhasa. นะโมทัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระมาจโลกาธิปติสัมปติกาตัญจลยันทิวารังอายาจตทาง Santi tha san para Santika santam parajan khajatika Te se tu tham tham anu mang san ma na dhammang tu bimang ban Santham abhi tham ma abhidhamma jammang Ờ, cô ta ako cha chatu san chatan kam po nay ye parisaya manche Phán thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngài chân sang, thuyết pháp độ đệ tử, có năm thầy tính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hẳn còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cầm đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn Chúng con thanh kính, thỉnh Thầy Kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính Pháp được an vui. Con kính dân biết đến Thầy. Nam Mô Bụt Tha Giác. nam mô bổn giác nam mô tham ma giác nam mô sanh giác à, dạ, kính lễ xin đức à, kính chào tất cả các vị cái đó ha rồi trước khi vào buổi học à, chúng ta cùng nhau đảnh lễ bảo tóm tắt arhang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavan tăng apivadevi swakato bhagavata dhammam namasami supatipanno bhagavato sa Sakasantaṃ namāmi Sama Sambuddhammaṃ Samaṃ Abhidhammatta Sangahaṃ Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ bằng giác vô sắc các pháp tối tài giáo hội chúng tăng cao quý. Tôi sẽ nói về trong vi diệu pháp. Dạ, Nam mô Bích Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sư Rồi, kính thưa quý vị, hành trình cũng như thường lệ ha mời quý vị đọc đi trước rồi sau đó vài câu đố vui à, ôn tập rồi chúng ta đi vào bài học rồi xin mời à, MC nha Nam mô Bụt Thầy Nam mô Ma Giá Nam mô Sang Khả Giá Dạ, cảm ơn cô Tina, cô Kim Nhung, Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ.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 Chivo Samma Vayamo Samma Sati Samma Samadhi Micca Đích Thí Micca Sankappo Micca Vayamo Micca Samadhi có 12 chi đạo là một chánh kiến hai chánh tư duy ba chánh ngữ bốn chánh nghiệp năm chánh mạng sáu chánh tinh tấn bảy chánh niệm chánh định chín tà kiến mười tà tư duy mười một tà tinh tấn mười hai tà định con đã đọc xong phần thứ nhất cảm ơn châu nguyễn đã bốt bài và dạ, cảm ơn thầy cảm ơn toàn thể quý vị trong đạo tràng con kính mời vị kế tiếp ạ Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con kính à, đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Meta, Tina và Pháp Nguồn Lào ca cho biết tín hiệu nghe rõ.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 7 quý lực, 8 vô lực, 9 vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Trung Nguyễn bớt bài. Dạ, xin mời Pháp Nguồn Lào Cai ạ. Con kính mình lễ ba ngôi tâm bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân kính mình lễ lễ cô Như cần xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô À, à, xin chào anh chị. Mình à, nhỏ biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, con xin phép được đọc bài. sa thi pa ti quý mằng sa thi pa ti có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục hai cần ba tâm và bốn thẩm chattaro ahara kapalikaro aharo tasso dutiyo Mano sanche tana tati yo cha chatut thăng Có bốn loại vật thực là một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. ta, Yesu ta Sota Banti mắt, Gành Nhà Năng ananya mi tình ri yang arahata ba lăng nhà năng anh nhà ta quyền ri yang mách chê mách chê chan nhà na ni anh ni rin anh anh nhìn riya ni ti ba bút chan ti chỉ quyết tình đi dành cha ru pa ru pa qua se na du với thằng hồ ti căn chứng ngộ cảnh chưa từng được nghĩa là vị trí của vị đã hoàn toàn hộ có nghĩa là ăn quả tuệ cụ chi căn tức là a la hán quả trí trong các căn ở giữa dĩ chi căn tức là sáu trí mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn dạ con đã bày xong con xin phép được xuống mic kính mời một vị khác ạ dạ kính tri ân thầy cảm ơn sư châu nguyễn cảm ơn khổ meta dạ con xin xuống mic Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng. xin phép được đọc bài. Đoạn 4.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 Sankapo, Samma Vaja, Samma Kammanto, Ma Samma Sati, Samma Micca Dithi, Micca Sankapo, Micca Vayamu, Micca Samma có 12 chi đạo là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp năm chánh mạng chánh tinh tấn bảy chánh niệm tám chánh định chín tám mười duy mười một tà mười hai tà định dạ thưa con đã đọc xong dạ kính tri tri ân đạo tràng thích con thích lại cho đạo tràng ạ à.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 Nawa ba la ni sát thà ba lần Viriya ba lăng sati ba lăng Sầm thi ba lăng banya ba lăng Hê ri ba lăng Ốt ba lăng lần A hê ri ca ba lăng A nốt tạp ba lần Có 9 lực là một tín lực, hai tấn lực, ba niệm lực, 4. Định lực 5. Tuệ lực 6. Tàm lực 7. Quý lực 8. Vô tàm lực 9. Vô quý lực Dạ, con đã đọc bài xong. Con xin phép xuống mic mời một vị khác đã dạ, kính tri ân thầy. Cảm ơn sư Châu Nguyễn, cảm ơn cô Meta. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm mai Nam mô Sangha dạ con xin đọc bài tiếp tục ạ dạ cảm ơn cô kim nhung cô châu à, cô pháp nguồn cho biết đã nghe cô tina cho biết đã nghe được âm thanh rõ ạ dạ con xin đọc tiếp đoạn 3 chát ta rô á thí bát thí chanh đa thí bát tí quý ri già thí bát tí chích ta thí bát tí quy mạng xa thi bát tí có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục hai cần ba tâm và bốn thẩm chattaro ca a ha ro phát so đu tí vô mano sanh chê ta na tá tí vô Quỳnh nhà năng chát tuất thăng có bốn loại vật thực là một đoàn thực hai xúc thực ba tư niệm thực và bốn thức thực in ri về supan tí mắt ra nhà năng a nành nhà tát xa mi tin ri năng a à. ha ta pha la nhà năng anh nha ta quyền ri rằng mắt chề cha nhà na ni anh nhìn ri già ni ti ba vút chành ti chỉ quy tiền ri dành cha ru ba ru ba qua xề na quý thằng hồ tị bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ có nghĩa là tu đã quần đạo tuệ vị tri đương tri căn tức giữ lưu đạo trí căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là a la hán quả a la hán quả tuệ của tri căn tức a la hán quả trí trong các căn ở giữa vị tri căn tức là sáu trí mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn con đã đọc xong cảm ơn châu nguyện đã một bài cảm ơn thầy cảm ơn đạo tràng Dạ, con xin phép được đọc lần hai ạ.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 dạ thưa con kính thỉnh thầy uh, cho chúng con bài pháp ngày hôm nay ạ à. dạ kính con kính dâng mít cho thầy ạ à. Đấy, xa tứ xa tứ đọc hết ha bây giờ mình tới phần 2 à, câu hỏi đố vui rồi xin mời chuẩn bị nha câu số 1 sắc có mặt thì danh có mặt thọ tưởng cũng có mặt phải chăng sắc có mặt thì danh có mặt thọ tưởng cũng có mặt phải chăng Ừ. rồi câu một rồi suy nghĩ nha quý vị lên uh, lấy 10 điểm nha hôm nay có ai đoạt giải quán quân nha à. xin mời Dạ, nam mô bổn tha giá dạ, nam mô tham ma giá dạ, nam mô sanh khả giá cảm ơn cô kim nhung cảm ơn cô pháp nguồn dạ cảm ơn châu nguyễn dạ con kính chào thầy con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin à, trả lời câu hỏi số 1 con không biết có đúng hay không mà con nghĩ như thế nào thì con trả lời như thế đó và dạ, con xin đọc lại sắc có mặt thì danh có mặt thọ tưởng cũng có mặt phải chăng và dạ, theo con thì thưa thầy sắc sắc đây là nếu là sắc pháp mà nó có mặt thì thầy kệ nó chứ không có Ờ, cái gì hết thì đâu có danh ờ, có mặt rồi thọ tưởng có mặt được và dạ, con nghĩ là như vậy nhưng nếu sắc là cảnh sắc có mặt thì phải có tâm thức sanh lên thì mới có sự xúc chạm và như thế rồi thì thọ mới có mặt tưởng mới có mặt được và con như vậy không biết có đúng không thưa thầy và con xin trả ơn cho thầy Đây. À, ờ, không biết ai muốn bỏ túc không ha con thưa thầy dạ sắc có mặt thì danh có mặt thọ tưởng cũng có mặt phải chăng dạ chị à, Meta trả lời con cũng thống nhất với ý kiến của chị Meta sắc có mặt thì là sắc thì là sắc còn mình mà chưa đủ điều kiện thì chưa có danh à, cái tâm thức chưa biết thì thọ tưởng cũng chưa biết nó là tứ danh uẩn à, đồng sanh do đó sắc mà không có đủ điều kiện thì tứ uẩn cũng không biết và những người vô tưởng và những người chết thì cũng có sắc nhưng mà do không có danh do đó thọ tưởng cũng không có mặt à, dạ con chỉ bổ sung à, ví dụ như vậy thôi tại à, vì sắc thì lúc nào nó cũng có mặt mà mình không để ý đến nó không có đủ điều kiện thì không có danh mà có danh thì không có thọ tưởng dạ con chỉ bổ sung như vậy con kính tri ân thầy cảm ơn đạo tràng Ai, à, thử xà thử hôm nay cô mấy ta giỏi quá ta <laughs> xa lắm hai người 10 điểm hết người 10 điểm sắc giải sắc với mắt mới vậy sắc <laughs> có mặt mà cõi thọ cõi vô tưởng đâu có ờ, tâm ờ, mình là danh đâu con mặt rồi sắc à 10 điểm nha ta câu số 2 khi có cảm giác sanh khi khi nào giác sanh thì khi đó có thân sắc quẩn phải chăng khi nào có cảm giác sanh thì khi đó có thân sắc quẩn và chàng rồi rồi dễ quá ha rồi tranh thủ nha khắp nguồn lọc ai tranh thủ đi cô mít ta có lấy hết điểm <laughs> rồi xuống mù biết nghe được thành rõ dạ con kinh thưa thầy con đọc lại số 2 dạ suy nghĩ như thế nào thì con trả lời như thế đó khi giác sanh thì khi đó sẽ cuộn chăng dạ cái phần mà thầy hỏi là có thân sắc quẩn có nghĩa là có cái thân thân thức ờ, phải không thầy và dạ, câu hỏi phải như vậy không thầy tức là có cảm giác thì có thân thức phải không và dạ, có sắc quẩn dạ thầy nói là có sắc quẩn dạ như vậy thì con nghĩ là khi mà có cảm giác thì tức là à, có cái sự xúc chạm của thân thức <coughs> dạ con xin sám hối tức là có cảm giác sanh tức là có thọ đó có cảm thọ sanh lên thì tức là đã có cái thân thức tức là có sát quẩn thì không phải là chỉ có thân thức không mà con nghĩ là khi mà có cái cảm giác sanh lên tức là có uh, thọ sanh lên đó, thì không những chỉ có thân thức tức là có sắc quẩn sanh lên mà có thể có những họ về sắc cảnh thân cảnh khí cảnh vị rồi pháp nữa và dạ, con suy nghĩ như vậy không biết có đúng không con xin trả máy cho thầy Hàng lắm à, mời quý vị bổ sung nha, mời ai bổ túc à, mời lên. Dạ, con xin bổ túc thêm dạ con thống nhất ý kiến với của chị Nhất Ta. Con xin bổ sung thêm là khi à, à, khi nào có cảm giác cảm giác tức là cảm thọ thì à, cảm thọ phát sanh à, thì bởi sáu cảnh là cảnh sắc thinh khí vị xúc và pháp tức là ở cả cõi à, ngũ ẩn và cõi à, à tứ ẩn nữa thì lúc đó à, thì cảm giác sẽ phát sanh ở cả hai cõi ngũ ẩn và à, tứ ẩn không không chỉ ở cảnh ngũ và ở cả cảnh pháp nữa dạ, đó là câu trả lời bổ sung của con thưa thầy hơi <laughs> xà thử xà thử khi ờ, mà có cảm giác sanh thì à, không không chỉ có thân, sắc vững thôi mà cả cả cái vô sắc vẫn có như thường ha à, là xa thứ cô ờ, nhung rõ hơn ha rồi hai người đây là người 10 điểm luôn xa thứ là mày đi cặp bà trùng <laughs> xà thử. câu số 3 đối với các vị trời vô sắc thì chắc chắn có sự xúc phải chăng rồi câu này dễ ủi ha rồi, mời quý vị nha. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sàn Khà giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn Pháp Nguồn, dạ, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe âm thanh Dina. Na. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi số 3 đối với các vị trời vô sắc thì chắc chắn có sự xúc chạm cảm năng xin trả lời câu hỏi này là theo con thì đối với các vị trời vô sắc tức là ở cái vô sắc giới thì không có thân mà chỉ có tâm thì không có sự xúc chạm của các cảnh cảnh vị và cảnh thân xúc bởi vì những vị đó có có cảnh pháp thôi thầy có sự thôi tất nhiên là có cảnh pháp đúng không quý vị đúng không alo à thật xa xa thứ xa thứ mười điểm mười điểm cho mấy câu dễ cho ngon ha bị con mũi cắn đau sanh thọ khổ phải bị con mũi cắn đau sanh thọ khổ phải xúc nào thuộc vật chất xúc nào thuộc phi vật chất đã ha rồi xin xuống mic nè dạ nam mô bút thà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá dạ con thấy đạo tràng im lặng quá con cũng xin đọc lại câu số 4 và trả lời câu hỏi này không biết có đúng hay không bị con mũi cắn đau canh thọ khổ vậy xúc nào thuộc chất xúc nào thuộc phi vật chất vậy trong cái phần này có phải thầy hỏi là cái phần mà thuộc vật chất còn cái nào thuộc về phi vật chất là danh phải vậy không thầy dạ, dạ con trả lời dạ à, khi mà con mũi cắn chúng ta đó thì nó có hai phần xúc chạm đó là cái phần mà con mũi nó cắn vô da thịt của chúng ta đó thì đó là là là vật chất thầy còn nó cắn thì đau thì cái đau nó sanh thọ khổ thì cái đau đó là phi vật chất thầy đó thuộc về tâm rồi đó là thân thức thọ khổ rồi vậy có đúng không thưa thầy dạ con xin tạm mãi cho thầy à, xà thú xà thú nay cô mới ta hay quá ta <laughs> ta giỏi nha à. à, xà thú à, thì mũi nó, nó, nó, nó cắn hai cái thân cái sắc lượng nhau là xúc vật chất đó. phát sinh thân xúc và ta cũng thích sanh khởi có vòng sản xuất quá không nó thuộc về phi bản chất thuộc về danh pháp xà thử ha hay quá còn ta hiểu. câu số 5 một hành giả ngồi thiền có một ngọn gió thổi mùi hương thơm có một ngọn gió thổi mùi hương thơm ngang qua anh hương thơm ngang qua anh thơm mà phấn chấn có mấy loại thọ rồi bà hỏi mình trong cái câu chuyện này phân ra có mấy loại thọ rồi suy nghĩ nha Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Bà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con kính lãnh lễ sư Trị Đức, con kính lãnh lễ sư Phước Sang, con kính lãnh lễ sư Pháp Trang. Dạ con kính chào, kính lễ cô tu nữ như Pháp. Dạ con kính chào thầy và con kính chào toàn thể đạo trang. Dạ con thấy râm im quá. À, cô Meta ơi, cô Meta có trả lời được câu hỏi này không thưa cô? Dạ con cảm ơn cô Meta, con cảm ơn cô Nhung. Cảm ơn sách Nhung Phạm đã cho con biết tín hiệu ạ. À. Con xin đọc lại câu 5 ạ. À. Một hành giả ngồi thiền, có một ngọn gió thổi mùi hương thơm ngang qua. Anh cảm thấy thơm mát và uhm. Dạ thưa thầy con xin trả lời thỏi này nha thầy. Dạ một hành giả ngồi thiền, à, con nghĩ đây là thân thức thân thức còn thọ tại vì anh cảm thấy dễ chịu không có cảm thấy khó chịu nên sẽ là thân thọ lạc à. à, thổi mùi ngọn gió thổi mùi hương thơm ngang qua anh cảm thấy thơm mát và phấn chấn à, dạ thưa thầy cái này là ờ, cũng là thọ lạc luôn thưa thầy tại vì cái này ở đây không có thọ khổ thưa thầy chỉ có thọ lạc thôi và cái này là ý à. ờ, tại vì chỉ là cảm cảm thấy thơm cái này là cảnh ờ, cảnh khí à nên thành ra là à, anh cảm thấy thoải mái à, và cũng có thân luôn à, mát nữa cảm thân cũng cảm thấy mát mẻ thì à, con nghĩ chỉ có thọ lạc biết đúng không còn phép xuống nhưng mới lại cho thà rồi mời cô mấy ta à, Châu Nguyễn gợi gợi ý lần đó ha rồi ta lên giải thích cho rõ ràng lấy 10 điểm rồi ha <laughs> mời cô dạ nam mô bổn thà dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh khai dạ Dạ, con xin đọc lại câu hỏi số 5. Một gã ngồi thiền, có một ngọn gió thổi hương thơm ngang qua. Anh cảm thấy thơ mát và thấy mấy loại thọ. Thì con nghĩ là để một hành giả ngồi thiền có một ngọn gió thổi mùi hương thì khi cái ngọn gió này thổi qua có mùi hương thơm thì anh ta cảm thấy thơm thấy mát và cho anh thấy thơm thấy mát phấn chấn là thọ hỷ thầy thân thức thọ lạc tâm thọ hỷ dạ con nghĩ vậy không biết đúng không thưa thầy rồi còn ai bổ sung không ai bổ sung thêm không nghe pháp nguồn là cai sao tịt ngồi này sao ngồi <laughs> ngồi em rô rồi <laughs> rồi mời quý vị Dạ thưa thầy, con thấy cô mới cả à, nói đúng rồi ạ. Còn có thiếu mỗi là cái này còn có thêm là à, nhi thức thọ xả quả thiện. Dạ, con xin được trả lời như vậy ạ. Dạ, con xin phép được xưng mic ạ. cho nó lại lần nữa cái gì cái gì thức thọ xã cái gì cho nó lại lần nữa nhĩ thọ xả quả thiện ạ dạ, xả quả thiện vô nhân đã con xin phép được như vậy sao tự nhiên có nhĩ thức đây đâu có âm thanh nữa <laughs> nó vậy thức đen nó lại cho nó lại nữa <laughs> cần quên mất cần quên dạ tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân dạ là tâm thì thức tỷ thọ xả được dạ, à, xà xả thêm cái thọ xả nữa mà gió thổi rồi cái, cái, cái, cái mùi nó vô lỗ mũi đúng không của mấy ta nắm được không mũi thì mới phát sinh tỷ thức thuộc về thọ thọ xã là có một thọ xã à, để thọ xã có thọ xã phải không à, rồi em cảm thấy à, là, là, là, mát mẻ tức tức tiền lấy cái mát đó. mát là cái gì cái, cái ngọn gió nó nó, nó, nó đụng vô xúc vô thân không? thì sức cho thân nhẹ là thêm cái thọ gì nữa là thọ lạc thân thọ lạc thêm cái thọ lạc xả có rồi ha lạc có ha rồi do cái mùi thơm rồi cái thân mát mẻ phát xanh phấn chấn à, thọ gì thọ hỷ xà thử xà thử à, như vậy cũng có ba thọ tất cả ha xả lạc hỷ cơ bản là ba thọ vậy ha rồi cô ta mười nữa là hay cái này ta à, cho à, gì tóc nguồn là cái 5 điểm bổ sung thêm ha rồi sạch rồi một câu nữa ha nữa là thôi ờ, vô học bài hay là sáu một nữ thiền sinh lúc người thiền một nữ thiền sinh trong lúc ngồi thiền nhìn thấy nhìn thấy một bà khác ngồi không nhúc nhích nhìn thấy một bà khác ngồi không nhúc nhích hay hơn mình phải sinh tâm khó chịu nhưng rồi chợt nghĩ nhưng rồi chợt nghĩ tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy rồi phân tích uh, câu hỏi nha phân tích uh, phân tích tâm về bài sao nha rồi mời quý vị Dạ thưa thầy, con xin đọc câu số 6 ạ. À. Dạ một nữ thiền sinh trong lúc ngồi thiền nhìn thấy một bà khác ngồi không nhúc nhích hay hơn mình. Sanh tâm khó chịu nhưng rồi chợt nghĩ tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy phân tích tâm. Dạ thưa cô Meta, cô Meta trả lời câu hỏi này không cô? Con dân bích cho cô ạ. À. dạ dạ thưa con ờ, xin trả lời thử câu này à dạ ờ, một nữ thiền sinh trong lúc ngồi thiền thì thưa thầy đây là khi mà người ta ngồi thiền thì đây là phát sinh cái tâm này là tâm thiện ạ à. à, nhìn thấy một bà khác ngồi không nhúc nhích hay hơn mình sanh tâm khó chịu dạ thưa thầy cái đó là tâm sân thọ ưu à, nhưng rồi chợt nghĩ tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy cô ấy cảm thấy à, à, cảm thấy là là cái à, việc khó chịu sanh cái tâm sân đó đó là nó không có đúng cho nên cô cảm thấy hoan hỷ đối với cái việc ngồi thiền của cái người kia thì ở đây con ở đây có tâm đầu tiên là xong sau đó là tâm sân rồi sau đó trở làm thiện tại vì cô muốn cố gắng à, lên như à, như là cái người ngồi cái cái cô ngồi thiền kia dạ, đối với cái lộ trình tâm của cái tâm của cái cô nữ thiền sinh này thì con thấy là nó có tâm thiện và tâm sân rồi tâm thiện à dạ con ờ, chắc con phân tích chưa có đúng tại nó không có chi tiết lắm dạ con xin phép dừng mít lại cho thầy ạ à. rồi à, sao thấu ngoài tiếp việc khác bạn phân tích cho sâu hơn như thế này nha ai lên giơ tay nha rồi mời con ta dạ nam mô bổn thầy dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh khả dạ dạ cảm ơn cô nhung cô châu nguyễn dạ, cho biết đã nghe được âm thanh rõ rồi cảm ơn phát nguồn dạ con xin đọc lại câu số 6 một nữ thiền sinh trong lúc ngồi thiền nhìn thấy một bà khác ngồi không nhúc nhích hay hơn mình sanh tâm khó chịu nhưng rồi chợt nghĩ tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy và dạ, phân tích tâm thì con xin đọc lại một nữ thiền sinh trong lúc ngồi thiền thì như Châu Nguyễn nói là cái cô này ngồi thiền tức là có cái tâm thiện rồi nhìn thấy để tầm cái tầm ờ, ganh tị là cái tâm tật này nó đồng sanh trong cái tâm sân vì sanh tâm khó chịu thì cái tâm tạo động sanh trong tâm sân dạ rồi tức là tâm sở tật nó đồng sanh trong tâm sân rồi sau đó thì cô mới nghĩ lại là tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy thì đây là cô có cái tâm thiện trở lại thầy à, cái tâm thiện này là à, cái tâm thiện hợp trí trở lại dạ con chỉ phân tích vậy thôi thầy không biết có đồng từ thầy à, xà thấu xà thấu đâu cô nhung lên tích thêm chút xíu thôi cô nhung hài mà đấy không dạ con thưa thầy dạ trong ờ, nguyễn với chị meta đã phân tích đầy đủ rồi con cũng phân tích thứ nhất là cô hiền à, thì, thì hiền đó là tâm đại thiện à, ngồi không nhúc nhích không giữ rồi uh, uh, hay hơn có sự ngã mạn tâm khó chịu thì cái này là tâm uh, có cái tâm sân mà thọ ưu rồi chợt nghĩ thì lúc này mình uh, là rồi tại sao mình không cố gắng lên thì lúc này là cái cái tâm uh, um, tâm ưu nhưng mà ờ, ưu uh, để cố lên à, cố lên dạ um, tức là đó là con phân tích như vậy đó thầy đầu tiên là tâm đại thiện xong rồi đến tâm phóng dật về tâm sân thọ ưu là vì mình thấy người ta hay hơn mình à, đó là tâm uh, ganh tị tật đố rồi uh, ngã mạn rồi uh, sanh tâm khó chịu là tâm sân thọ ưu rồi chợt nghĩ thì lúc đó là tâm đại thiện trở lại mình không cố gắng lên thì ưu phiền để cố gắng lên đó là câu trả lời của con thưa thầy con kính tri ân thầy ạ à, <laughs> xa lắm mà ai cũng đúng mỗi người đúng kiểu kiểu không <laughs> rồi bây giờ à, một nữ tiền sinh trong lúc rồi thiền rồi tâm thiện đúng không thiền tâm thiện có tâm muốn thiền định muốn này kia làm thiện nhìn thấy một bản tâm gì nhìn thấy ờ, nhìn nhận sao không nhận dạ. <laughs> nhận thức <laughs> không không có nhận thức tôi thấy à, nhìn thấy bà khác rồi không giống nhất hai hơn mình tức là lúc này có sự so sánh là hơn thua không thua là bạn gì có ngã mạng trước ngã mạng trước sanh tâm có chịu là có tật đó có tật đó tật đó ganh tị ganh tị hơn ganh thấy ta hơn mình mình ganh tị nó có tật đố tật đố có chân ha có tật đố rồi chợt nghĩ cái câu này mới quan trọng là lúc này tự nhiên chợt nghĩ lại ha tại sao mình không cố gắng như cô ấy thì lúc này cái cái cái, cái tác ý nó như thế nào tác ý được xếp vô loại gì cái gì tác ý đúng thì được gọi là gì Yoniso Manasikara à, là khá khéo tác ý là như lý tác ý đúng rồi xa đúng mình tác ý đúng là phát sanh tâm đại thiện trở lại ha à, đó là à, cho chúng ta thấy là trong câu chuyện nhỏ rất là nhiều cái vấn đề <laughs> rồi xa thứ là cô lấy ta cũng, cũng ngon lành ha trong chưa rõ lắm này cho cô Bách Ba bảy điểm cho Nguyễn 5 điểm, điểm bổ sung thêm 5 điểm nữa <laughs> xa vẫn xa hơn rồi câu nữa rồi học nha câu chót nha câu số 7 cô A trong khi đi kinh hành câu a trong khi đi kinh chợt thấy tóc mình chợt thấy tóc mình đẹp hơn mái tóc của b khởi tâm quan hỷ tâm sở gì phối với tâm gì rồi không dạ thấy không <laughs> rồi mời quý vị nha giá dạ, nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá con chưa thấy ai trả lời thôi con cũng xin trả lời tiếp câu hỏi này luôn dạ cô a trong khi đi cùng chợt thấy mái tóc mình đẹp hơn mái tóc b khởi tâm quan thì phối với tâm gì và thầy hỏi là tâm sở gì với tâm gì thì à, trong khi đi kinh hành đó, thì cô A này cô cũng có cái tâm đại thiện rồi thấy mái tóc mình đẹp tóc cô B thì cô A này cô có cái tâm ngã mạn cổ so sánh cô thấy là mái tóc của cổ đẹp hơn mái tóc cô B thì đây là có cái tâm ngã mạn rồi cô khởi lên tâm quan hỷ cô thấy tóc mình đẹp thì cô quan hỷ đây là tâm tham thọ hỷ thầy tức là tâm tham đầu tiên thì cô có cái tâm đại thiện cô đi kinh hành rồi cô thấy cô so sánh thì cô thấy mái tóc cô đẹp hơn cô B tức là cô có ngã mạng tức là tâm tham ly tà là so sánh thấy tóc mình đẹp hơn tóc cô B rồi chính vì lẽ đó cô thấy tóc cô đẹp hơn rồi cô quan hỷ tức là tâm tham thọ hỷ thầy và dạ, con phân tích là như vậy con xin trả máy cho thầy Ai, xa thứ xa thứ ha <laughs> cô A đi kinh thành thấy mái tóc mình đẹp hơn cô B khởi tâm quan hỷ thì khởi thấy tóc mình đẹp hơn tóc cô B là là, là cái tâm sở gì tâm sở ngã mạng ha tâm sở ngã mạng đồng danh trong tâm tham có hỷ thì tâm tham về tâm tham hỷ có tâm sở ngã mạng về sẽ về tâm tham thọ hỷ ly là anh này là thấy ừ, là lẽ mà hợp âm phan và hỷ ly tà vô trợ <laughs> rồi xa thấu không có cô cô cô meta nay đoạt giải quán quân thiệt ta <laughs> cô meta này cũng bốn chục ha bốn chục điểm hơn à, châu nguyễn hơn trà vẫn trà đúng rồi tặng bông nếu vậy tặng bông cho quán quân hôm nay sáu <laughs> giờ đếm ha quá wow. À. <laughs> này cô đoạt giải cúp vàng này, này đoạt giải cúp vàng rồi. rồi kỳ trước là mình học cái gì rồi alo tấn lực xong ha xong rồi tấn lực ha xong tấn lực à, và bây giờ mình tới số 3 là niệm lực Sati Ba Lăng Satipalang rồi ở cái đây là định nghĩa là cái niệm lực này tức là nó mạnh à, lực nó có một sức mạnh giữ cho không bị dao động trước đối nghịch pháp à, tức là giữ cho không bị dao động nghịch pháp như là sự lơ đễnh sự quên mình à, thì như vậy được gọi là niệm lực à, đó là ý nghĩa sức mạnh của cái, cái, cái niệm lực này nó giữ cho tâm mình không có bị quên bị à, lơ đễnh bị này trao đảo không à, đó là niệm lực mình chúng ta biết là như vậy thế nào là niệm lực trong khi ấy trong khi ấy có pháp là sự nhớ sự tùy niệm sự tưởng niệm trạng thái ký ức cách ghi nhận không lơ đảng không quên niệm là niệm lực chánh niệm đây là niệm lực trong kỳ ấy à. niệm lực các bạn như vậy không tức là khi nào mà có cái sự mà à, tùy niệm sự tưởng niệm sự tưởng nhớ sự không bị lơ đảng không quên có cái lực vững mạnh về cái cái, cái cái cái niệm đó thì được gọi là niệm lực đó là cái, cái ý nghĩa của cái cái, cái rồi đâu có một câu là an lập niệm trước mặt an lập niệm trước mặt tức là trong kinh tế xứ nên đức phật dạy hãy an lập niệm trước mặt tức là đặt cái niệm mình trước mặt tức là niệm này được giữ được đặt ngay nơi chót mũi hoặc môi bởi lấy được gọi là an lập niệm trước mặt này là câu chúng ta Ờ, cần phải ý tại sách văn gọi là đặt cái an niệm năng ờ, lập niệm trước mặt là như vậy là đặt ngay nơi chốt mũi hoặc là môi khi hơi thở vào hơi thở ra nó sẽ xúc chạm nơi nào đó mũi hoặc xúc chạm trên trên gọi là an lập niệm trước mặt thì niệm này tức là chi pháp tức là tâm sở niệm à, và khi nào chúng ta có cái sự ghi nhận sự rõ sự mà ghi nhớ Ờ, tùy niệm sự tuân tha tất cả những cái đó ờ, gọi là lực à, do như vậy khi mà mình tu tập mình niệm tức là chúng ta phải giữ được cái tâm mình không có bị lơ đến không có bị à, không có bị phúng dật giữ cho cái cái cái, cái niệm trở thành niệm lực có một sức mạnh và từ đó đi đến chánh niệm à, và đạt với một cái, cái mức độ rất là cao nếu mà chúng ta thực hiện được cái niệm lực này một cái trạng thái là chánh niệm trong bát chánh đạo luôn à, đó là vấn đề như vậy à, đơn giản như vậy ha đó là niệm lực rồi số 4 định lực samadhi ba lần định lực định lực cho mình biết là ý nghĩa là sức mạnh không bị dao động trước sự loạn tâm à, thì như vậy gọi là định lực là một cái sức mạnh của cái định à, giữ có một cái, cái năng lực một cái sức mạnh giữ cho tâm mình không bị dao động thì trước cái sự mà tâm bị hỗn loạn không là tâm định lực giữ là cái tâm mình không có bị cho hỗn loạn như vậy là sức mạnh không bị dao động trước sự loạn tâm thế nào là định lực trong khi ấy trong khi ấy đối với tâm có pháp là sự đình trụ sự vững trú sự vững vàng sự không tán loạn sự không lao dao tính cách tâm không sao xuyến chỉ tịnh định quyền định lực chánh định vì là định lực trong kia ấy ta thấy là khi nào chúng ta có được cái pháp là đình trụ mình có được cái sự mà an trụ à, cái tâm mình khi mình an trú chẳng hạn như mình an trú vào trong hơi thở thì khi nào mình có được cái sự an trú vững vàng chắc chắn à, mạnh mẽ thì khi đó chúng ta có định lực à, chứ tâm của mình nó không có bị tán loạn không có bị lao chao à, không có bị là à, ảnh hưởng bởi những cái pháp khác à, thì như vậy là tâm mình có được cái định lực à, và khi trong những pháp này mình thực hành mình sẽ thấy rất rõ chẳng hạn nhiều giờ quý vị thực hành về niệm hơi thở số chẳng hạn thì mình đếm một tới bảy một tới tám vậy đó thì mình đếm nếu mình giữ được cái, cái, cái định lực của mình mạnh đó, thì mình đếm về nó không có bị tán loạn à, mình cái, cái, cái, cái cái quà mà phóng dật không tao trao thì lúc đó chúng ta có được này đây là cho là biết là định lực à, sự an định chú còn cái cái niệm nó khác, khác nhé đâu có giá niệm là ghi nhớ niệm là nó chỉ ghi nhớ ghi nhận cái pháp à, còn định là nó làm cho tâm an định được ghim ghim xuống định xuống chỗ đình trú vững trú vững vàng ở ờ, hai cái nghĩa này là hai cái này nó phải có cái đi chung nhau định luôn ha nó, nó mới đạt niệm không mà tâm mình chưa có định được á mình niệm niệm là niệm tâm loạn động mất ha. thì như vậy cho nên là phải tập cho mình à, tập làm sao mình tới một cái coi như là Ờ, cảm rất quan trọng trong cái tu tập an định trụ vững trú vững vàng không tán loạn không lao chao à, đây là là chỉ định quyền định lực định lực à, hai cái cái giải pháp này rất là là quan trọng trong cái phát hành à, cho nên chúng ta để ý mình tập để mình biết mình có định lực hay không à, ví dụ như mình thử nghiệm mình mình là mình biết à mình mình tập những cái mình tưởng mà mình có định nhưng mà thực sự khi mà mình đưa ra một cái cái cái, cái gì đó để mình e, bắt nó an trú vào thì mình sẽ biết nó có hay không có à à, chẳng hạn như là đếm số nha mình lấy đếm số nha, để để mình biết được rõ à, thì sổ tứ quan này đó mình niệm mình đếm số đếm thời gian của cái tâm mình có định được không hay là mới đếm một tới bốn cái năm cái tâm mình nó chạy tùm lum tà la à, đó mình chưa có cái, cái định rồi chi pháp chính là tâm sở nhất hành tức là tâm sở định đó tâm sở nhất hành rồi đó là tính tấn niệm ngoại lực là cái thứ năm bên nhà ba lần ngoại lực là chính là trí tuệ năng lực sức mạnh của trí tuệ ha gọi là sức mạnh mà không bị dao động trước vô minh à, nên cho mình đó là sức mạnh không bị dao động trước vô minh là mình cái là ý nghĩa cho mình biết là tức là cái, cái, cái, cái trí tuệ nó có sức mạnh nó, nó, nó, nếu mình chưa đắc được đạo quả đó thì nó gọi nó cản nó, nó là không cho vô minh sanh khởi à, mà nếu mình đắc được rồi nó đâm thủng màn vô mình luôn à, thì sức mạnh như vậy sức mạnh của tuệ lực thì thế nào là tuệ lực trong cái này trong khi ấy pháp là trí hiểu hiểu rõ lựa chọn cân nhắc trạch pháp tham khảo phân định khảo sát thông thái rành mạch khoan sáng suốt suy xét nghiêng minh mẫn mẫn tiệp quan quán minh tỉnh giác sắc sảo tuệ là tuệ quyền tuệ lực tuệ như vũ khí tuệ như lâu đài tuệ như ánh sáng tuệ như hào quang tuệ như ngọn đèn tuệ như bảo vật vô si trạch pháp chánh kiến đây là tuệ lực trong thế. nhiều cái cái cái cái cách định nghĩa để cho mình thấy về cái, cái tội lực này tức là một cái sự hiểu biết một cái trí hiểu rõ biết cân nhắc trạch pháp phân tích tham khảo rõ ràng xác định thái khôn ngoan xác suốt trong mọi sự việc à, suy xét nghiên cứu minh mẫn một cách sáng suốt à, thì như vậy được gọi là tuệ lực à, tuệ lực được ví như là lâu đài ví như là vũ khí ví như là ánh sáng ví như là hào quang vân vân vân nhiều, nhiều cái cái từ đã diễn đạt về tuệ lực này thì như vậy đó là cái năng lực của của trí tuệ thì trong cái này thì chúng ta có lực định và tuệ lực là năm lực à, chi pháp của và chính là tâm sở tuệ quyền mình nhìn trí giác tâm sở tuệ quyền ha rồi như vậy chúng ta đã đi qua được cái nhóm A là qua được là, là tới cái phần à, năm năm lực ha tính tấn niệm định tuệ lực rồi nhóm B nhóm B số 6 là tàm lực Hiri Balang Tam lực là sức mạnh của sự hổ thẹn trước tội lỗi à, tức là khi nào mà mình có một cái sức mạnh về cái tầm cái, cái, cái tầm này cái tầm có được cái sự hổ thẹn trước tội lỗi khi mình thấy điều gì sai quấy xấu là cái tạm lực nó nó, nó xanh lên để nó quấn bật lên, ha không cho mình à, đi vào cái vấn đề đó vì vậy tạm lực là sức mạnh của sự hổ thẹn à, đó là được gọi là tạm lực thì thế nào là tàm lực trong khi ấy trong khi ấy sự mà hổ thẹn với điều đáng hổ thẹn hổ thẹn với việc phạm vào các ác bất thiện pháp đây là tàm lực trong khi ấy à, tức là khi nào mình có sự hổ thẹn với những cái điều đáng hổ thẹn thì lúc đó chúng ta đang có một cái tạm lực là thấy những cái điều mà không tốt không đẹp điều xấu mà mình hổ thẹn như điều đó tâm nó hổ thẹn đó thì là gọi là mình có cái tạm lực hổ thẹn với việc phạm vào những cái điều này điều kia những cái điều học này học kia ha phạm vào những ác bất thiện pháp thì như vậy chúng ta có được tạm lực à, là sức mạnh của tạm lực chi pháp của nó là chín năm sở tam Ờ, à, tam lực là như vậy à, tâm sẽ tạm cho ha đơn giản như chứ có gì ha rồi quý lực ót tấp ót tấp ba ba lần ót tấp ba ba lần là quý lực là sức mạnh của ghê sợ tội lỗi đối với các ác bất thiện pháp à, của cái sự mà trạng thái mà ghê sợ lỗi tức là mình thấy tội lỗi là tâm mình ghê sợ với các bất biện pháp thì đó là quý lực thế nào là quý lực trong khi ấy trong khi ấy sự mà sấy với điều đáng sợ hãi tức là sợ hãi với những điều đáng sợ hãi là bạn điệp xấu điều tội, tội lỗi xấu xa sợ hãi với việc phạm vào các ác bất thiện pháp đây là quý lực trong khi ấy ờ, là khi nào cái sự sợ hãi với những cái điều xấu đối với những điều ác thì đó là quý lực và tam và quý lực này là hai cái để đối nhau là có sự khổ thẹn à, có sự hai cái này là hai uh, gìn giữ thế gian để không bị uh, phá hủy bị tiêu hoại uh, nếu thế gian này mất hai pháp này là coi như sao một con người mà không có tàm không có quý thì bao nhiêu việc tội lỗi gì cũng dám làm hết à, cho nên chính vì điều đó và lực và quý lực cần phải tu tập cần phải được cho phát triển à, đó là quý lực chi pháp tức là tâm sở quý rồi đó là cái chi thứ bảy rồi số 8 là vô tàm lực Ahirikapalang Ahirikapalang à, tàm lực có quý lực có thì giờ chúng ta có vô tàm lực là ngược lại ha là ngược lại tức là sức mạnh của sự không biết khổ thẹn tội lỗi à tức là đây là một cái cái, cái sức mạnh điều ác người ta có thể giết người cướp của này thì lúc đó cái vô tàm này nó trở thành là vô tàm lực một sức mạnh mình để là phá vỡ cái cái, cái, cái, cái sự mà tàm quý của của con người đó thì người đó trở còn biết khổ thẹn tội lỗi nữa giết là giết cướp là cướp ha thì như vậy là gọi như là vô tàm lực là sức mạnh của sự không biết khổ thẹn tội lỗi thế nào là vô tàm lực trong khi ấy trong khi ấy với điều đáng hổ thẹn tức là không hổ thẹn với cái điều mà đáng lý là phải hổ thẹn đó mà không hổ thẹn không hổ thẹn với việc phạm vào các ác bất thiện pháp là người này không có sự hổ thẹn với những cái điều ác điều xấu người này là, là ly là, là, là bất chấp tất cả không có hổ thẹn với những cái việc ác bất thường pháp đây gọi là vô tàm lực trong cái sức mạnh của cái vô tàm thì pháp tức là tâm sở vô tàm rồi phần số chín quý lực nó tấp ba ba lần nó tập là vô quý lực sức mạnh của sự không biết sợ tội lỗi là không còn biết sợ tội lỗi là gì đối với những người mà có cái, cái, cái vô quý lực này thì người này không biết sợ tội lỗi là gì làm bất cứ điều gì miễn có lợi cho họ là họ làm ha cho nên gọi là vô quý lực thế nào là vô quý lực trong khi ấy trong khi ấy sự mà không sợ hãi với điều đáng sợ hãi không sợ hãi với việc phạm vào các ác bất thiện pháp đây là vô quý lực trong khi ấy tức là trong cái một cái sự mà không sợ hãi với những điều đáng sợ hãi đó tức là những cái tội lỗi những cái sự mà ghê tởm của cái ác pháp đó. à, mà không sợ hãi với việc mà phạm vô luôn phạm như đó à, đều không có sự sợ hãi thì vậy gọi là vô quý lực thì pháp và tâm sở vô quý rồi như vậy là chúng ta đã đi qua chính lực ha và phần chính lực mấy cái bài này quý vị có, có, có cho Nguyễn có gửi cho mấy vị coi trước như coi không vậy có, có gửi bài qua cho tôi lưu lại không vậy có ha ok vậy tốt ha để gì ta giữ làm tài liệu học cho rồi bây giờ tới tới phần số 6 là tứ chắc ta rồi tứ là bốn trưởng là nổi bật ha tứ trưởng là bốn pháp trần nổi ha thì mà cho mình biết, là có bốn là dục trưởng Kiriya Thipati tâm trưởng chitta adhipati quý lời như vậy là chúng ta có được bốn trưởng cần thẩm là tứ trưởng thì trong đây có cái chữ á thí á thí là như cao nhất cao tốt à, thì gọi là, là từ cái chữ á thí bá tý là chủ nhân bá tý là chủ nhân thì ráp lại ha cái chữ á thí bá tí là chủ nhân cao nhất à, tức là trưởng là nhất là trưởng thì giống như con con con trưởng là lớn nhất là lớp trưởng là người lớn nhất nha, người lớn trong lớp hay là đội trưởng hay là, là, là à, cái gì mà lớn lớn nhất rồi đó, cao nhất thì được gọi là trưởng à, thì á thí bá tí là chủ nhân cao nhất là trưởng rồi đứng khác với quyền trưởng thì chỉ có một pháp trong tâm thôi à, nó khác cái quyền à, trưởng khi mà sanh khởi là cái một phải trọi lên thì mình mới gọi là trưởng à, ví dụ như dục cần tâm thẩm mà thì mình đâu có bốn này nó nổi lượt thôi có một cái nổi thôi ví dụ dục trưởng thì nó nổi dục thôi cần trưởng nổi cần thôi. còn mà quyền thì nó năm cái sanh cùng lúc à, nhiều pháp à, tức là tính tấn niệm định tội quyền năm quyền này là phải sanh khởi lúc gọi cân bằng được gọi là năm quyền à, năm quyền được phải cân bằng còn trưởng là chỉ có một thôi một, một trong bốn thì được gọi là trưởng không có bốn cái à, không có cái đó không được chưa quý vị rồi rồi xuống dòng mình học cái thứ nhất là dục trưởng rồi tranh đá là sự ước muốn ao ước chành đây chỉ mới là chữ muốn là là, là, là chứ không phải tưởng là, là, là xấu đây là, là, cái, cái, cái từ của hán văn này giúp trưởng từ gì đó là sự ước muốn ví dụ mình có ước muốn này kia nọ có ao ước được làm này làm kia có sự mong muốn làm này làm kia thì đó lúc đó chỉ là dục thôi à, được gọi là dục chanh đá thí bát tí là sự ước muốn vượt trội hơn các pháp khác à, như chúng ta biết là trội nổi nổi hơn thì gọi là à, chanh đa thi bát tí là sự ước muốn vượt trội hơn các pháp à, lúc này là cái sự cái cái, cái dục trưởng dục làm trưởng à, là như vậy ha à, phải hiểu cách ừ, chính xác là, là như vậy chứ không mình đừng có ừ, đánh lận con đen mình rác nhiều người người ta cứ ghép vô ghép qua ghép lại nói tùm lum tà la nó khoảng như vậy rồi dục trưởng cho chúng ta biết là có ba loại à, lúc này bắt đầu mình mới đi xuống cái vấn đề phân tích ra từng loại ha dục trưởng có ba thứ nhất là tham dục trưởng kha mắt à, tham dục trưởng à, thì bắt đầu ở đây cái này có cái tham vô nè lại cái tham nó, nó, nó phát sanh lên thì lúc này gọi là tham dục trưởng tức là một cái sự ước muốn một cái sự để mà thụ hưởng năm cảnh về năm cảnh dục cảnh cảnh thi thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc tức là một người có cái lòng ham muốn hưởng và đây là cảnh sắc thích sắc đẹp à, được là ngắm sắc đẹp khích thích được là xe đẹp hơn thì, thì họ mê những cái đó họ tâm họ, họ ước muốn được thụ hưởng những cái đó thì là sắc dục hoặc là người mê âm thanh đẹp à, thích được có nghe âm thanh đẹp âm thanh hay tiếng à, nói ngọt ngào dịu dàng ha, của người nữ thuộc nhóm tham dục khí thích những mùi cái loại những mùi tốt đẹp hoặc là vị thích được nếm vị ngon à, vị độc đáo vị lạ này hoặc là xúc thân xúc chạm những cảnh tốt đẹp thì như vậy nó được xếp vô được cái dục này là thuộc về tham dục trưởng à, là trường hợp này chúng ta biết là đây nó được xếp vô bất thiện pháp à, cái trường hợp này cho chúng ta biết đây là xếp vào cái trường hợp là bất thiện pháp tức là những cái pháp xấu khi mà dính dáng với sự thỏa mãn thú vui dục lạc thì nó được xếp vào bất thiện pháp là tham dục tướng lắm không quý vị ok ha rồi bây giờ mình xuống mình, mình ờ, tìm hiểu thêm với chứ không à, trong hai tâm sân thì mình cũng tìm thấy có cái tâm sử dụng đúng không quý vị tâm hai tâm sân có dục à tâm, tâm sân mình cũng thấy có tâm sở dục đúng không rồi khi mà hai tâm sân tâm si thọ xã si thọ xã bóng vật thì không có dục nữa bởi vì không ai muốn mình ngu nữa không ai muốn mình tôi mơ suy ngờ phân dân lưỡng lự tâm u tốt à, không muốn món vật thì như vậy trong tâm si thì không có tâm sở dục đúng không để loại trừ hàng tâm si ra rồi như vậy thì chúng ta gồm lại chi pháp là tâm sở dục thì nó sẽ câu hữu với tâm sở tham đồng sanh trong tâm tham hoặc là tâm sân à, nó có hai vấn đề cái chính là câu câu hữu trong tâm tham đồng sanh trong tâm tham à, tâm sân thì mình à, hiểu theo một góc độ khác đó là tâm sở dục à, thuộc về bất thiện pháp thì lúc này mới là cái lúc được xếp vào bên cái nhóm thuộc về à, dục bất thiện pháp rồi cái thứ hai là pháp dục trưởng tâm mắt chanh thi bát tý là pháp muốn nói muốn một cái sự mà khao khát mong muốn được thành tựu các pháp thượng nhân à, tức là những cái pháp cao thượng những cái pháp tốt như là tu tập về thiền tu tập để mà uh, thiền uh, chỉ thiền quán là hành những cái pháp parami hoặc là hành những cái thập độ những cái thập thiện à, tu tập để mong muốn để chứng đắc được những cái đạo quả này tức là cái sự mong muốn mình thành tựu được những cái pháp của những cái bậc cao à, thì như vậy được gọi là pháp dục trưởng à, cho nên cái trường hợp pháp dục đó, nó khác với lại là, là, là cái, cái dục ở trên à, pháp dục là những pháp thuộc về thiện à, cái sự mong muốn để mà tu tập thì chắc chắn phải là thiện chứ không thể là bất thiện được à, còn một người mong muốn để sống hưởng thụ là bất thiện chẳng hạn giờ mình mình lấy chính bản thể bản thân của mình ra mình mình nghĩ sẽ là thức dậy muốn ăn muốn uống ha à, thì khi mình khởi tâm mình muốn ăn muốn muốn mong muốn được hưởng thụ gì thì lúc đó là chúng ta rơi vào trong cái thuộc về bất thiện à, thuộc về à, tham dục nhưng mà khi mà mình nghĩ tới sự tu tập mình mong muốn là mình được ngồi thiền mình được tịnh tâm mình được khám phá mình được học hỏi mình học các pháp này pháp kia thì lúc đó tâm mình khởi lên cái thiện pháp thì như vậy mình có được cái pháp dục à thì nhưng mà cái pháp dục này khó có lắm nha quý vị Ờ, mình, khó mà ai chịu khởi lên thường xuyên mà thì nên khi mình thấy như vậy mình mới hiểu được mình học pháp mình mới thấy được à, lúc nào mình có à, tham dục lúc nào mình có pháp dục à, mình hiểu một cách rõ ràng thì như vậy trường hợp này khi mình có sự mong muốn sáng dậy ra mình muốn ngồi thiền mình muốn quán chiếu pháp rồi xong mình học điều pháp mình nghiên cứu kinh điển ba liên vân thì lúc này mình nếu mình có được cái sự khởi lên cái ước muốn mong muốn muốn được cái sự tu tập nha thì lúc đó chúng ta có pháp dục thì pháp dục nó làm trưởng là pháp trưởng thì chi pháp là tâm sử dục trong các tâm thiện à, đó là cái tâm sử dụng là nó đồng sanh trong các tâm thiện thì cái này thuộc về thiện pháp ha à, pháp dục là được về được xếp vô thiện pháp rồi c là tác dục trưởng tức là khi mà tác dụng làm trưởng Giriya Chan à, Thipati tác dụng trưởng nói về muốn làm của các vị a la hán các vị mà bậc thánh là, là đã hoàn toàn trong sạch nhưng mà các vị vẫn có sự mong muốn, mong muốn làm này làm kia để để giúp cho đời cứu độ chúng sanh làm những việc tốt những việc mà để mà đem đem đến cái sự lợi ích hạnh phúc cho chúng sanh thì như vậy bị a lá có khởi lên cái sự mong muốn tốt đẹp như vậy mong là sẽ không còn muốn gì vẫn còn muốn như vẫn có dục của vị la hán thì không không cần có cho để lại cái kết quả gì hết ờ, tiện luôn bất thiện à, là, là, là, tác dục rồi ờ, chi pháp là tâm sẽ dục bằng các tâm duy tác hữu nhân à, trong các tâm duy tác hữu nhân rồi như vậy chúng ta học được ba pháp à, tham dục pháp dục và tác dục trưởng ba pháp trưởng không thuộc về dục trưởng cái gì nóng vậy alo alo cho biết đây à, thấy học cái đây đủ rồi nha quý vị nhiều quá rối Này vì tại sao mình học tiếp được nhiều quá ngán <laughs> rồi hôm nay à, do phú quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sắc lo sắc đẹp an vui và sớm có trí tuệ của chân lý đồng điệu dạ dạ và em xin nam mô bích tha giác mô tham ma giác nam mô sang khai giác kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính tri ân thầy kim đại giác bài học vi diệu pháp ngày hôm nay con kính chúc thầy luôn được an vui con kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi nghe pháp ạ à unta mange na one day hung pada pan sum va unta mang pun thế yo kali to do so pun tho kamatu tăng mập mang un ge day hung tham man jadu tham se yo kali to do so tham bo kamatu tăng mập mang unge na wande ham sangkhan cho duit thon tamang sangke yo kali to dozo sangko kamatu tang mamang chúng con xin được phép được um, hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. À. Ya de wata san ti wi ha ra pe kare puti kare tahin tahin ta tham ma ta ne na pha wan tu ku chi ta son ting ca ron te tha vi ha ra man da le thế ra cha man cha na wa ca cha pin ka wo sa ra mi ca da na pa ti upa sa ka Rama cha te sa ni kama cha in sa ra sampa na pu ta su ki pa wan tu te cha la pu cha ye pin cha an da sam pa wa sang se da cha ta a thang wu pa pa ti ka niu ya ni kang tham ma wa lang pa ti cha sam pe pi tu khan sa ka hon tu sang kha yang ta tu yang sa tan tham mo tham man than cha khô hô tu sô wa an ta ya cha hi ta ya he ra kha tu san tham trong nguyên là tri nằm hồ tứ sư ký tà hồn sự phúc này trong số bản cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui ý đăng quá tâm mê quân nhân ác xa quá khát gia quá hơn hô trước do sự phước báo mà chúng con đang sạch nằm đây hãy là nơi quân nhân